Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò mình lại gặp nhau với chủ đề số nguyên tố và hôm nay trọng tâm của bài hôm nay là cô muốn dạy em phần phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Đấy. Thì để biết được là phân tích một số ra thừa số nguyên tố tức là chúng ta phải làm như thế nào thì chúng ta nhớ cho cô một số kiến thức sau. Thứ nhất là các em phải hiểu là để phân tích một số tự nhiên lớn hơn một ra thừa số nguyên tố là ta viết số đó dưới dạng một tích cách thừa số nguyên tố đấy như vậy có nghĩa là phân tích một số ra tự nhiên lớn hơn một ra từ số nguyên tố có nghĩa là chúng ta phải viết số đó dưới dạng một tích của các thừa số nguyên tố đấy cô nhấn mạnh từ một tích các thừa số nguyên tố cái lưu ý thứ hai đây là công thức mở rộng thêm cái ờ, kiến thức mở rộng cho các em đó là nếu như một số a được phân tích ra từ số nguyên tố là bằng a mũ x nhân b mũ y nhân c mũ z với a b c số nguyên tố đấy thì số ước của a sẽ được tính theo công thức là bằng x cộng 1 nhân với y cộng 1 tất cả nhân với z cộng 1 đấy vậy nếu như a số a này mà đang còn không định được những số nữa thì cái công thức vẫn tương tự như vậy các em nhé đấy thì đây chính là công thức tính số ước của a trong thuyết sách nâng cao người ta phải chứng minh công thức này còn đối với chúng ta chúng ta chỉ có dùng để chúng ta nhẩm xem là khi tìm ước của một số chúng ta đã tìm đủ chưa thế thôi đấy bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái phần bài tập đấy. bài một là chúng ta sẽ phân tích các số sau ra từ số hữu tố đó là a là 60 b là 72 c là 400 và d là 285 thì để phân tích một số giao thừa số nguyên tố thì có nhiều cách đấy có hai cách chúng ta đã được học cách một đó là gì là chúng ta cứ lần lượt viết số 60 thành tích dần dần dần dần khai triển ra ví dụ số 60 chúng ta biết nó là bằng 6 nhân 10 đấy rồi 6 chúng ta khai triển tiếp ra để phân tích các số nguyên tố 6 bằng mấy bằng 2 nhân 3 năm 10 này sẽ bằng 2 nhân 5 2 với 2 là cửa số nguyên tố 2 rồi người ta biết gọi là 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 thì đây cũng là một cách chúng ta phân tích một số ra từ số nguyên tố Đấy. thì tuy nhiên đối với cách này cái số 60 thì nó là chưa lớn đúng không thì được viết ra nó đơn giản hơn Đấy. nhưng đối với số như 400 như 258 chúng ta phân tích như vậy nó trải qua rất là nhiều bước do đó trong buổi học hôm nay cô chỉ hướng dẫn các em phân tích ra thừa số nguyên tố bằng cách là chúng ta chia cột dọc thôi chứ chúng ta không thích theo kiểu ngang này nữa nhá Đấy. thì để cách làm chia cột dọc như sau ở trên lớp em đã, ở trên lớp em đã được học rồi cho nên là đây là chúng ta chỉ ôn tập lại và làm như vậy hỗ trợ nâng cao đấy chứ các em đừng có nhầm tưởng đây là cô đang dạy từng bài trên lớp đây cô dạy từng chuyên đề một đấy như vậy chúng ta làm câu a ta có là cách phân tích như sau là 60 chúng ta thực hiện phép chia 60 chúng ta biết chia một dọc ra đây chia như vậy 60 chia cho số nguyên tố nào nhỏ nhất? Đấy, chúng ta sẽ làm lần lượt từ số nhỏ đến số lớn cho nó dễ. Vậy 60 ta thấy là theo dấu hiệu chia hết. Thì ta thấy số 60 này sẽ chia hết cho 2. 2 là số nguyên tố nhỏ nhất. Đấy, như vậy ta lấy 60 ta chia cho 2. Thì 60 chia cho 2 được bao nhiêu thì các em biết kết quả Đấy, ta hình dung các cái làm chưa? Vậy 60 chúng ta chia cho 2, chúng ta nhận 6 chia 2 là 3, 3 2 là 6, hết là 0. Như vậy bằng 30 thì các em viết được ở đây cho cô là 30. Chúng ta hình dung cái làm chưa? 30 này là tiếp tục chia được cho số nguyên tố này nhỏ nhất. À, như vậy là thấy 30 lại tiếp tục chia được cho 2. Đúng không? Thế 30 chia cho 2. Cô lợi dụng nhắc là ta nhắc luôn 30 chia 2 là bằng 10 1 là 1 nhân 2 là 10 chia 2 là 5 và còn 15 chúng ta lại viết vào đây 15 đấy em hình dung cách làm chưa đấy. thế giờ 15 lại chia cho số nguyên tố nào nhỏ nhất thì đương nhiên 15 là không chia được cho hai bởi theo dấu hiệu chia cho hai đúng không vậy ta kiểm tra đến số nguyên tố tiếp theo là 3 là 5 là 7 là 11 đúng không nào như vậy giả sử chia 3 tổng các chữ số là 10 15 chia cho 3 bằng bao nhiêu lại ghi vào đây 15 chia 3 là được 5 Đấy. 5 thì chỉ chia hết trong số nguyên tố là là 5 5 chia 5 bằng 1 đến đây chúng ta dừng lại Đấy. Như vậy qua cách thực hiện cách chia như thế này thì chúng ta viết ra được số 60 viết ra dạng phân tích ra thừa số nguyên tố đó là gồm 3 thừa số nguyên tố là 2, 3 và 5. Nhưng ở đây có hai thừa số nguyên tố là hai do đó ta biết là hai mũ hai đấy ba đây chỉ có một và năm đây chỉ một vậy 60 bằng hai mũ hai nhân ba nhân năm và đây chính là kết quả của việc phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và các em để ý rằng vậy số 60 này đã viết được một tích các thừa số nguyên tố có nghĩa là số 2, số 3 và số 5 đây là những số anh hiểu chưa đấy và công việc làm thế này ta gọi là phân tích một số ra thừa số nguyên tố đấy thì hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ tiến hành làm bài b nhé bài b chúng ta cũng thực hiện các chia như vậy 72 à, chia nào chúng ta xem là 72 này chia được cho số nguyên tố nào nhỉ? thì tận cùng của 72 này là hai vậy thì đương nhiên nó chia cho hai rồi số ta nghĩ đến đầu tiên là số 2 72 chia 2 cơ em làm quen thì ta thực hiện chia đây luôn nhá 7 chia 2 là 3 bởi vì 3 nhân 2 là 6 dư 1 12 chia 2 là 6 72 chia cho 2 bằng 36 đúng không 36 thì chắc chắn lại tiếp tục chia được cho cho 2 đấy bây giờ em đem 36 em chia cho 2 36 em chia cho 2 sẽ bằng bao nhiêu em nhận đi 3 chia 2 đây là 1 1 với 6 là 16, 16 chia 2 là bằng bằng 8. Đấy. Thì 8 lại tiếp tục chia được cho 2, em cứ thực hiện chia tiếp. Sau này em làm nhanh quen rồi thì em chia nhanh lắm. 18 chia 2 là bằng bao nhiêu? À là bằng 9. Đúng không? 9 thì thôi, không chia được cho 2 nữa rồi. Đúng không? Như vậy 9 thì chia cho số nguyên tố nào được. Đó là 3. 9 chia 3 lại bằng 3. 3 thì tiếp tục chia được cho 3 là bằng 1 đấy đến nào lúc nào hồi một thì ta dừng lại vậy từ đó chúng ta được kết quả 72 bằng tích của những số nguyên tố nào đó là hai và và ba nhưng hai này có ba từ số nguyên tố là hai nên ta ghi gọn lại thành hai mũ ba còn ba này có hai từ số nguyên tố là ba nên ta ghi gọn lại là bằng ba mũ hai như vậy số 72 được phân tích ra sử số nguyên tố là hai mũ ba nhân ba mũ hai được chưa các em Đấy. bây giờ các em sẽ tự làm bài C nhé bài C ta có 400 Đấy, bây giờ chúng ta thực hiện chia 400 chia được cho thừa số nguyên tố nào? À, chia được cho 2 Bạn nào mà muốn tự thực hiện trước thì bây giờ các bạn hãy dừng video lại để các bạn thực hiện xong đó các bạn lại mở tiếp để so sánh kết quả của mình với cô nhé 400 chia 2 là 200 đúng không à đúng rồi 200 lại tiếp tục chia 2 là mấy 2 chia 2 là 1 không không là 100 100 lại tiếp tục chia cho 2 là mấy các em là chia cho 2 thì vào đây này là 50 100 chia 2 thì bằng 50 rồi đúng không 50 lại tiếp tục chia cho 2 50 chia 2 bằng mấy 5 chia 2 là bằng 2 25 Được chưa 25 lại tiếp tục chia được cho số nguyên tố nào 2 không chia được rồi 3 có được không không được người ta nghĩ đến số 5 bởi vì tận cùng đây là là 5 như vậy 25 chia 5 là bằng 5 25 chia 5 là bằng 5 ở đây 5 chia 5 là bằng 1 đến 1 và chúng ta dừng lại như vậy chúng ta suy ra kết quả phân tích số 400 là bằng tích của hai thừa số nguyên tố là 2 và 5 nhưng hai đây 1 2 3 4 như vậy ta viết gọn thành 2 4. Đấy. Còn 5 là cái tích 5 nhân 5 này ta viết gọn ra dạng cái thừa là 5 mũ mũ 2. Như vậy 400 bằng 2 mũ 4 nhân 5 mũ 2. Đấy. Cái việc phân tích ra thừa số nguyên tố này chắc là nhiều bạn đang đặt câu hỏi là tại sao phải phân tích để làm thì tác dụng của nó thì những bài học sau những chương trình sau em sẽ thấy đấy còn bây giờ việc của các em là phải phân tích ra được số nguyên tố một cách thật là thành thạo cô dê ta có hai tám năm ta thực hiện chia Tức các em để ý này lúc đến giờ là bài A hay bài B là số 2 đúng không nhưng đến bài d này số nhân tố đầu tiên không phải là số 2 nữa bởi vì số này không chia được cho hai do đó cô sợ rằng là nhiều bạn cứ nghĩ rằng là bài nào cũng chia cho hai không phải đâu em đó là bài nào nó chia hết cho hai thì chúng ta mới chia cho hai hiểu chưa đó là chúng ta dựa vào các dấu hiệu chia hết mà đã được cô ôn tập ở những bài giảng trước đấy chúng ta phải nắm chắc các dấu hiệu chia hết ở đây số 285 thì theo các dấu hiệu chia hết mà các em đã được học thì chúng ta thấy rằng nó chia hết cho số nguyên tố này à, hai tám năm ta nghĩ đến số 3 đi ta tính tổng các chữ số của nó 2 cộng 8 là bằng 10 10 cộng 5 là 15 chia hết cho 3 cho nên số 285 này chia được cho 3 chúng ta hiểu chưa à chia cho 3 Đấy. 285 chia cho 3 chúng ta thực hiện chia bằng bao nhiêu khi quả vào đây Đấy. 28 mà chia cho 3 thì được bên em mấy à 9 nhân 3 27 vậy 28 chia 3 là được 9 dư 1 15 chia 3 là được được 5 bạn nào không nhận được giống cô thì các bạn đặt ra nhá là 285 chia 3 cứ thực hiện chia bình thường đúng không 28 chia 3 là bằng 9 9 nhân 3 27 dư 1 hạng 5 15 chia 3 bằng 5 Đấy, chúng ta thực hiện như vậy nhá Tiếp tục 95 thì tổng các chữ số của 95 là bằng 14, 14 thì không chia được cho 3 nhưng mà chúng ta không chia được cho 3. Vậy thì tận cùng nó lại 5 thì đương nhiên nó chia được cho số nguyên tố 5 đúng không em? Như vậy chia được cho 5. 95 chia 5 bây giờ chúng ta chia 9 chia 5 là 1 Giữ 4 45 chia 5 là được 9 Vậy 19 Đấy 19 thì chia được số nguyên tố nào 2 không được 3 không được 5 không được 7 không được 11 cũng không được 13 cũng không được các em vậy thì nó chỉ chia hết trong ấy thôi à 19 mà thôi bởi vì 19 cũng là một số nguyên tố 19 chia 19 còn còn một đấy như vậy số 285 chúng ta viết được ra dạng là suy ra là 285 sẽ bằng 3 nhân 5 nhân 19 đấy, đó là phân tích số 285 ra từ số nguyên tố là bằng 3 nhân 5 nhân 19 Đấy, ta hình dung ra chưa? À, như vậy cô đã hướng dẫn các em cái cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài 2 nhé. Chúng ta trở lại cái bài 2 các em nhé. Đó là đề bài là phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố nào đấy có nghĩa là bài hai này nó khác bài một là nó thêm như thế sau đó là nó yêu cầu chúng ta là hãy cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố nào đấy giờ công việc đầu tiên của chúng ta là phải phân tích được ra thừa số nguyên tố đã phải không nào bây giờ chúng ta thực hiện tiếp phân tích nhá phân tích số 160 nào à ta có 160 vậy 160 chia hết cho số nguyên tố nào các em 160 chắc chắn là chia cho hai rồi phải không? Là chúng ta thực hiện chia cho cho 2. 16 chia 2 bằng 8. 0 chia 2 là 0, 80. 80 lại tiếp tục chia được cho 2. 80 chia 2 các thực hiện chia 8 chia 2 là 4, 40. 40 lại tiếp tục chia cho 2 là bằng 20. 20 lại tiếp tục chia cho 2 bằng mấy em? bằng 10 10 lại tiếp tục chia cho 2 bằng 5 Vậy 5 thì chia hết cho 5 thôi bằng 1 Đấy, vậy thì đang suy ra số 160 khi phân tích ra thừa số nguyên tố được viết dưới dạng là bằng bao nhiêu? Ta xem là gồm bao nhiêu số nguyên tố nào? Là 2 và mấy là 5. 2 thì ta xem nó xuất hiện mấy lần? 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy là 2 mũ 5 nhân 5 thì qua việc viết 160 giao tích các thừa số nguyên tố là bằng 2 mũ 5 nhân 5 thì chúng ta sẽ trả lời ngay được cái ý thứ hai đó là cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố này đúng không thì học ở bài chia hết em biết rồi nếu a mà bằng b nhân c thì có nghĩa gì 160 này chia hết cho số nguyên tố nào, các em biết chưa à các em nhớ lại cái cái này cô nhá a mà bằng b nhân c thì a sẽ chia hết cho b a cũng chia hết cho c đấy và đến đây ta kết luận do đó do đó 160 chia hết cho những số nguyên tố nào các em à đó là số 2 và số số 5 đúng không chia hết cho cho số nguyên tố 2 và 5 Đấy. Thì đối với những bài này thì sau này chúng ta sẽ biết là số 2 và số 5 đó người ta còn gọi nó là ước nguyên tố của 160 Đấy. Và cái việc xác định ước nguyên tố nó cũng rất quan trọng cho những bài toán chứng minh Chia hết Chúng ta chuyển qua câu B nhé Câu B. Ta có số 225 chúng ta thực hiện chia. 225 chia hết cho mấy đây? Chúng ta tính tổng các chữ số nhé. Bởi vì hai ta không xét được rồi đúng không? 2 cộng 2 là 4, 4 với 5 là 9 thì chia hết cho 3 đúng rồi. 22 chia 3 là bằng 7. 7 nhân 3 21 dư 1. 1 với 5 là 15, 15 chia Đấy. 75 này chúng ta hình dung là 75 này lại tiếp tục chia được cho 3 bởi vì tổng các chữ số là 12. 7 chia 3, nếu bạn nào không nhận được giúp cô các bạn lại tiếp tục viết ra dính nhá, thế này nhá. 75 chia 3. Đấy có sợ những bạn chậm không nhận được. 7 chia 3 là 2, 2 nhân 3 là 6, 7 trừ 6 còn 1, 15, 15 chia 3 là bằng 5. Kết quả là bằng 25 ghi vào đây đấy 25 thì không chia được cho 3 thì nó chắc chắn phải chia cho 5 rồi 25 chia 5 là bằng 5 5 chia 5 là bằng 1 hết đấy như vậy số 225 của chúng ta viết được dưới dạng là 2 25 bằng 3 nhân 5 mà 3 đây là mũ mấy chúng ta đếm 1 2 như vậy 3 mũ 2 5 này cũng 1 2 vậy 5 mũ 2 đấy qua đây chúng ta khẳng định được ngay là số 225 này chia hết cho số nguyên tố 3 và cũng chia hết cho số nguyên tố là là Chúng ta hiểu chưa? À như vậy do đó 225 chia hết cho cho số nguyên tố là 3 đây thì đó là chúng ta giải quyết cái bài tập hai là như vậy giờ dạ, các em để ý cho cô một số bạn học sinh phân tích số 160 ra thừa số nguyên tố lại phân tích là bằng 160 là bằng ví dụ các bạn biết là bằng 80 nhân 2 các bạn bảo là em phân tích xong là số nguyên tố rồi đúng không nhỉ như vậy bài làm của bạn là sai bởi vì sao bởi vì số 80 này không phải là số nguyên tố Đấy, chúng ta hình dung cách làm là thừa số nguyên tố phải xác định cho rõ nhé bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa cô chuẩn bị cho các em một số bài tập như thế này thì các em cố gắng là luyện tập để làm bài tập này thật tốt nhé xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo